đây ờ, là các anh là một trâu à hay là một bò một lợn à một lợn à, nguyên thịt lợn là hay như nào ờ, thịt lợn à, hai con lợn hết à, hai con lợn mỗi con bao nhiêu cân hả bác hơn tả hơn tả đấy à hơn tả cả u nó là lợn nó to rồi này các bác ở trên này có đánh tiết canh không có chứ à đây à đây, đây, đây đúng không không cái này à cái kia đúng rồi à, đang đánh đúng không cái này phải đâu ồ đông này đấy là máu tươi ừ <laughs> một, một tháng em ăn à. một lần cái kênh à đây à ừ. ba ba ba tiết tối nay mình đánh hơn trăm cái ấy già hơn trăm cả vâng. bên ừ. còn một đống nữa đấy ừ. cái này là ngan đúng không nhỉ vâng. Ừ. cái này là ngan này tai lợn này rất là nhiều cái này bỏ ra đây đánh này đánh đây là con lợn mà các bác vừa nói là trên một tạ một con hai con chia chia cái này ra đi chia cho nước vào rất là nhiều món luôn chia cho nước vào đây nóng này đầy đủ đồng bào uh, mọi người trên này người nùng người ta mặc áo như này có ba anh chị này đám cưới của người nùng cái món này là là món gì à? cái này là, là thịt luộc luộc ờ à, nộm chanh đúng không vâng, vâng. Ồ, bán tới bánh hả cái bây giờ này vâng. à. đây là nhà nhà trai mình chứ nhỉ vâng đây là nhà trai Nhà cái có gần đây không anh? Ờ, tầm 5 phút À 5 phút, ở nhà gái, Mai mới là bữa chính đúng không nhà nhỉ? Ờ, nhà trai mai là bữa chính À bữa chính thôi Hôm nay thì anh em mọi người là chuẩn bị Ờ, chuẩn bị đón cô dâu nó rất là đông cái không khí mà rất là vui vẻ hôm nay nên mình à, vào đây thì cũng uh, muốn uh, ghi hình cho cũng ba anh chị ừ, cả mọi người cũng biết về cái uh, văn hóa phong tục tập quán uh, đám cưới của người uh, dân tộc nùng ở trên Hà Giang ở xung quanh đây thì các anh chị có thể nhìn thấy là cái uh, không gian và cái không khí ở trên này này thật sự là rất là man mẻ Đấy, bà con ở trên à, đa số đa số trên anh như này là người nùng hết nhỉ? À người nùng hết đúng không? Ở quanh đây đúng không? Vừa nùng vừa dao vừa tày. À cũng có dân tộc là dao và tày một chút đúng không? À, vâng. Cao nó bẻ thăm mi mà đá bẻ. Nhưng mà đa số là người nùng vẫn nhiều hơn. Ờ, nhiều hơn. À. Nhưng hỏi qua các bác vậy thì à, mình cũng à, biết được một chút về đôi nét sinh hoạt nùng à, đám cưới như thế nào cũng ờ, chia sẻ với ờ, tất cả mọi người là cùng biết hôm nay là mọi người chỉ uh, chuẩn bị cỗ thôi ngày mai mới là ngày chính thức để uh, đám cưới Đấy. là đón dâu về ở xung quanh đây thì các anh chị nãy mình nói là cảnh rất là đẹp luôn này những cái thửa ruộng bậc thang của người đồng bào nùng đây người giao và người hơ mông nên là cái sống ở trên cái à, ngọn đồi cao ấy Nên ra là nó thành uh, cái ruộng bậc thang là người ta khai thác từ lúc mà bắt đầu uh, mà, mà thời uh, ông cha ông bà tổ tiên để lại rồi và người nùng thì đa số là ở cũng như người tày người thái của mình là hay ở ngôi nhà sàn đấy các chị ạ chỉ là cái cầu thang mình cũng chưa biết và người mường ấy cũng là như vậy để cái con đường mà vào Ờ, mọi người trong này thì ờ, rất là xa luôn đi ờ, theo con đường quốc lộ kia đi vào trong này gần 6 7 cây. xã mình này là xã nào nhỉ mọi nhỉ? Xã Nàng Đôn. Xã Nàng Đôn à? Vâng. À. Xã Nàng Đôn là cũng có nổi tiếng về cái câu chuyện Nàng Đôn đấy nhỉ? Vâng. À. Lại là đúng đúng đúng uh, xã Nàng Đôn. Vâng. Và cái câu chuyện đấy thì uh, bản thân uh, em không biết là nó như thế nào, chỉ, chỉ nghe kể thôi à, chuyên về nàng đôn mình chỉ biết như vậy thôi diệu thóc nàng đôn à, đấy đúng rồi diệu thóc nàng đôn đúng rồi ở trên kia là cái khu vực trên kia là là của nhà trai à, đang làm cái giạp bên trên đấy đúng không đúng rồi mai khoảng mấy giờ đi là rước dâu ở chuối này chuối này tầm 7 giờ à đây à sáng đến 7 giờ là đã rước dâu rồi vâng ồ tới 7 giờ nó sang của mình à thế à thế là mọi người là cũng um, tùy theo cái uh, thời gian đúng không đúng. thời gian nào đẹp thì mình mới rước dâu đấy ừ. Ừ. Những cái áo mà, mà anh mặc này là là là đúng uh, cái bản sắc dân tộc mình đúng không? Đúng rồi. Áo nùng mà. Áo nùng mà. Vâng. Áo nùng mà. Bởi vì con gái mà mình đi nhà chồng ấy thì cái áo nó nó khác một chút anh nhỉ Đúng, nó khác nó khác hạt. ừ. à. nó mặc váy vâng vâng mặc vâng. váy cổ truyền đúng không vâng. và con trai là cũng phải à, ăn cũng mặc cổ truyền đúng à, không vâng à. mà quần đen à. <laughs> như áo đây vâng vâng vâng Thế. nhưng là mỗi à, một cái bản sắc dân tộc là có một cái cái nét riêng đúng ừ. Ừ. ừ. cái này mà cảm ơn họ em trai chưa về đâu à. tí à cùng à. à, cái mũ này là mũ của uh, con trai đúng không đấy ừ. vâng mũ trai à. cái này là mình đón dâu và để mũ thế áo mà mình là áo nùng nhá nhưng mà đây ờ, mình đi làm bếp mổ lợn mình nùng ra nó hỏi cái mũ một chút mình phải là áo đen, à, áo đen cùn đen với lại mũ đen à, để đón dâu nên, nên, đấy nhưng mà hôm nay là mình mổ lợn là mình phải bỏ ra đấy mình phải có dao sắc này để mình phải làm lại bếp ừ, vâng cái này là nồi gì đây cái này là nồi gì đây anh em à cái này là thịt à đang luộc thịt à vuca à. nó thế thịt luộc luộc nói chung là không khí ở trên này khá là vui luôn đấy các cháu nhỏ chơi uh, khá là nhiều ở vực trên này này tức là nhà trai là nhà này đúng không nhỉ anh nhỉ vâng. à, nhà trai nhà, à, nhà trai là nhà này còn một cái nhà sàn vâng hải sản rất là đẹp cổ luôn Ủa, đẹp máy đâu vâng. bình thường thôi vâng, vâng. Bây giờ đấy là đẹp cái hải sản một cái làm đến đẹp này rồi mình lên trên đó để xem uh, ghi hình anh chị cùng tất cả mọi người cùng xem cái nhà sàn của người nông như thế nào à, có khác của người thái không ồ oh, đây có con lợn đen này các bạn ạ ồ oh, con lợn đen này như kiểu lợn cỏ luôn vào trên này ui cái này chắc là con này mai mổ đây Mai mổ con Mai mai mổ con này anh? Mai mổ con khác thôi, con này nhỏ quá À đây à? Còn con nữa À, còn đây dạ, hai thôi À Đây cái uh, ngôi nhà sàn của người đồng bào dân tộc Nùng thì các anh chị có thể nhìn thấy là là là nó cũng không khác gì uh, ngôi nhà sàn của người Thái hoặc người uh, Tày hoặc là của người mường đâu cái cầu thang này mình không biết là bao nhiêu bậc nữa mình muốn hỏi đếm thử cái bậc thang này xem nó có khác người thái không một hai ba bốn năm sáu bảy tám o người nùng thì là có 8 bậc thang trên này <laughs> người thái thì là có 9 bậc bậc thang một số lẻ có cái bài hát mà chín bậc núi rừng ấy là của người Thái Thái trắng và Thái đen Còn nào của người Mường thì cũng giống như người Thái Bậc thang lên Còn mình đếm của người Nùng thì là có 8 bậc thang là Lên đến trên ấy. Nên là mình cũng à, không biết là ở đâu mình chưa tìm hiểu kỹ và người Thái nghề tay là người ta cũng hay làm một cái cái cái sàn ở ngoài này để người ta phơi thóc này phơi ngô với lúa này và phơi quần áo này ở dưới gầm sàn thì cũng người đồng bào thái người đồng bào tày hoặc là mường ấy người ta hay để củi thóc lúa và những cái đồ dụng cụ hàng ngày mà mà con đi làm đấy nên đó đấy. đây là chính xác là cái áo của... À? Ừ. rất là đẹp luôn cái này bằng bạc à bác? Nè lộ. bạc hết à? Bạc hết đấy. À, bạc hết à? Ờ bạc hết đấy. À, <laughs> cái này là đúng đúng bộ uh, truyền thống của ờ. con gái nùng ờ, này đúng, đúng rồi, đúng bộ à. truyền thống rồi. <laughs> à, vâng. Thế thì cô dâu đi là cũng phải mặc như này hay như nào? Ừ, ô nó mặc nhiều hơn đây đấy. À đây à? Nó mặc nhiều hơn đây mặc bằng cái này, bằng à. cái này đấy. À đây ừ. à? Nhiều bạc. <laughs> Nhưng mà bạc thật hay bạc giả bác? Bạc thật đấy. Thật à? Ừ, bạc thật ô, đây không phải bạc giả. Cái này là không không không bán được đâu nhỉ bác nhỉ? bán thì bán được à. đắt oh. tiền đắt tiền <laughs> như một cái vòng này thì bao tiền bác Nè, mình có bán cái này chiều dưới chiều dưới à, không phải không phải biết đâu rẻ thôi vâng vâng vâng ừ, rẻ thôi dưới. cái này thì à, triệu một triệu một triệu à. cái này thì một triệu à, một triệu à. này cái này thì à, tám trăm tám trăm đấy vâng cái là mình tự đánh lấy hay là là như nào bọn mình đi mua à, mình tự đánh đấy à tự đánh ừ, lấy tự đấy. đấy à. tự đánh đấy cái này cái vòng này à? là cái cái cũng là bạc cái ừ, ừ, cái, cái vân oh. bạc đấy à. À. à. hầu như là trên trên người của con gái là trên hầu như người. là Dạ. bạc hết bạc hết đấy không bạc. phải bạc giả đâu vâng, bạc vâng, thật đấy vâng, dạ. vâng. có là mọi người tự đánh được hết ờ ờ tự đánh đấy thủ công đúng không ờ. bằng tay mình đúng không ờ bàn tay đánh đấy à rất là giỏi <laughs> hoa văn không phải mua ở ngoài đâu cũng là rất là tinh xảo ờ, ờ nhìn nhìn này các anh chị có thể nhìn thấy là cái hoa văn ờ, cái họa tiết rất là tinh xảo luôn Và cái bàn tay của người nghệ nhân ừ, chế tác ừ, ừ đúng rồi đúng rồi đấy không không phải bằng bằng máy móc Ừ, không ờ, phải bằng máy móc đâu mà bằng, tay ừ, bằng tay đấy ờ, <laughs> <laughs> giỏi à cháu à, à ở đâu cháu, cháu ở tận yên bái cơ à vâng, vâng. Cháu về đây lâu chưa? Dạ. Cháu mới về thôi Ờ mới về à? Vâng, vâng, vâng. Cháu ở đây à, ngày mai ăn cưới hết thì à, nó đi nhá Dạ dạ dạ vâng, vâng, vâng. Ôi giá đối rất là to luôn <laughs> ừ. Ờ. Vâng vâng ừ. Bên này là chị em phụ nữ là đang ừ, Phụ nữ đang à, làm Rửa rau ừ, Làm Đấy. rau, làm món. cái đồ, đậu da Ừ. mai ra tổ chức trên này bác nhỉ ừ mai á mai tổ chức trên này à, thanh niên ấy vâng. à, cái à, các bà thì ngồi đây ngồi à, bên này đấy vâng, vâng. Ừ. thế nhà gái có gần đấy không bác Ờ, nhà gái, nhà gái gần ở ờ, trên này. À, đấy. À trên này đúng không? Trên đấy. À, một tí nó về rồi. À đấy à? Ừ, tí, tí nó về đây rồi. À? Tí nó à, về. Vâng, vâng, vâng, vâng, ừ. Vâng, vâng. À nó đón dâu về mà. Vâng, vâng. <laughs> À. cháu lên nhà gái xem một chút được không bác? À được cơ, vâng, vâng. được thôi, được thôi. Vâng, vâng, ừ. đi tí nhá bác nhá. đi nhà gái nhá. Rồi à. mình lên nhà gái để xem bên nhà gái có cái gì hay hay cái hình cho mọi người xem. Cái không khí bên nhà gái. Đó là bên nhà trai nha mọi người nhá. Do là cái buổi chiều hôm qua anh em mình có đến muộn một chút đấy là bên nhà trai lại đi rước uh, cô dâu về rồi Và mình cũng không uh, ghi hình cho các bạn chị cùng toàn thể mọi người biết được cái à, phong tục rước dâu của đồng bào nùng trên này cái đám cưới Sau khi mà mình uh, với uh, tất cả mọi người là nghỉ nhà em Cường Sáng hôm sau thì uh, mọi người uh, mới thức dậy để tiếp tục là sang bên nhà trai để ghi hình lại cho cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người biết là buổi sáng hôm nay thì mọi người tiếp tục là chuẩn bị cỗ bàn để à, làm à, đám à, cưới cho cô dâu chú rể và con tộc nùng ở trên này, này. đây là thuộc à, xã nàng đôn nhé cô anh chị hoàng su phi tỉnh hà giang và giữa cái cánh à, đồng mà sáng sớm này tinh mơ này dậy thì thời tiết khá là lạnh luôn và cái khung cảnh ở đây à, vào buổi sáng rất là thơ mộng để nói về cái à, không khí ở trên này thì khá là mát mẻ rất là trong lành mỗi tội là cái đường xá đi rất là khó khăn vất vả bà con trên này đa số là người đồng bào dân tộc nùng và bên cạnh đó thì có người đồng bào dân tộc giao à, đồng bào dân tộc hâm mông chiếm ít hơn hiện tại thì các anh thanh niên là đang à, nướng thịt uh, lợn đấy là trong xung quanh là đôn củi này rồi cái vị trí dưới này là hầu như ruộng bậc thang cả ở phía dưới thì các anh đang làm cái món uh, cắp cải nộm chua ở bên này chị em phụ nữ là đang uh, bắt đầu là băm thịt gà xương nồi này thì uh, là nồi canh tai ấy các bạn mộc nhĩ rất thơm luôn đến này thì là cái nồi gì đây à, cái này là nồi ờ, đậu sốt cà chua này lấy từng mẫu một là cái canh ngay nhiều lợn nướng đấy đúng không đúng rồi anh em ba chỉ đúng không không phải thịt lợn ba chỉ không? <laughs> heo cao bồi heo nó khác lượn đấy nhở ở bên nhà còn mang cả quạt ra để để thổi điều hòa tự nhiên không đủ ừ. mắt ừ. nên là dùng quạt hay ồ phía dưới kia hai con dê kìa hai con này tối anh rồi à, được được một cái đấy à, ba con ở à, phía sau kia là con bò nữa ở giữa cánh đồng cái phía bên này là nhà trai đây các anh chị nhé nhà trai còn trong này xem là các chị đang làm món gì chị một tí nhá em cũng chả uống hết chai này đâu em trông trông cái gì chị đang à, đập đủ với lá kiểu ta còn có bột ở trong ấy bột hay là đá đấy còn đang thơm này thì đang à, chặt thịt ngan đang thịt ngan vịt ngan rất là béo cho anh nhá à. này luộc thôi nhỉ nó thế nào ngăn béo to ngậy. đâu à Đúng rồi. Dạ, à, chào anh nhá chào các bác buổi sáng nhá nó làm món gì đấy đấy cam món à, cam à nó có dâu hôm qua là về lúc 5 giờ đấy Tiếp lôi không không ở đây để quay ghi hình cho mọi người cùng xem cô dâu hiện tại là đang ở trong nhà ấy cô dâu ấy ờ, cô dâu đang ở À. đấy đấy đấy Thế như đám cưới của đồng bào ờ, nùng mình ở đây thì có những cái phong tục gì ờ, cần thiết trong quá trình đi hỏi, ăn hỏi đến khi cưới? À, hỏi trước. Cũng là cái um, phong tục của người đồng bào mình ấy. Đấy, không, không rõ đúng không? Phía bên trên này thì uh, các anh ấy đang bắt cái dạp trước để chuẩn bị làm cái cái uh, chỗ để là uh, mâm cỗ bên uh, gia đình nhà trai cho tất cả anh em bạn bè gia đình à, khách là xin ăn cơm đây và mình thấy là trên này người đồng bào nùng ở ngôi nhà sàn thì người ta lợp một cái ngói âm dương các bác chị ạ cái ngói này ngói trung quốc ngói âm dương ngày xưa ấy rất là bền thì các chị làm đấy à, cái ngói này thì à, mình nghĩ là cũng khá được lâu rồi nhìn à, rất là sọc sạch ở bên Hà Giang thì à, trước Giang có vào nhà em công an viên đấy các anh chị có thể theo dõi đôi trước thì à, thấy những cái mái ngói này này người ta thì à, hầu như là được à, tầm hai ba mươi năm rất là lâu nhưng mà qua tới tình thì cái gì nó cũng sẽ hỏng nhanh thôi đấy và nhìn như này thì cũng anh chị có thể nhìn thấy nó còn tốt nhưng mà thế là mình thấy cũng, cũng bay gần hỏng hết rồi và cái ngôi nhà của người à, chú rể thì là ở bên trái hiên này thì là bằng tấm pro vách thì là à, nhà sàn bằng vách nứa ngày trước nứa mà đập ra đan năm mốt năm hai là cái vách và đặc biệt hơn là người đồng bào nùng chúng ta anh chị biết là biết được rồi là thì ờ, người đồng bào Nùng con gái là đeo rất là nhiều bạc trên này người ta có truyền thống là làm bạc đeo ở vòng cổ này vòng tay này hầu như bằng bạc thật Đó. chị Nên một đám cưới người nùng không biết là bao nhiêu tiền và cái truyền thống uh, bản sắc của người đồng bào nùng khi đón dâu uh, khi ăn hò cái nhà đón dâu thì mình cũng không không rõ lắm mấy anh ở đây thì khi anh cũng không không biết uh, như thế nào này phải hỏi những bác nào lớn tuổi thì mai ra có thể rõ được trên này là người nó cũng, cũng đơn giản không không có thể ờ, phức tạp sau một quá trình ờ, anh em chế biến ở trên này thì ờ, tất cả mọi cỗ bàn cũng đã gần xong hết rồi các anh chị nhé giờ thì là anh em này mọi người đang chuẩn bị sắp ra mâm Đấy món đổ thịt nướng này và vâng, thịt nướng này Các bạn biết mà rất chuyên nghiệp anh làm rất chuyên nghiệp tiếc là trên này người đồng bào nùng người ta không ăn cái loại mắc khén ở ờ, như kiểu đồng bào thái mình ờ, thì là cái mắc khén nó đặc hương vị đặc trưng rồi rất của người đồng bào thái à, ngàn này nướng này lợn này luộc này còn chút thịt bò người chưa xào chị ạ do trên kia là cái chỗ phong bạt ăn đám ờ, cưới để mời, mời khách thì nó hơi nhỏ một chút nên là mọi người là bày cả trong cái nhà này nữa một chút vài mâm nữa hôm nay làm khoảng bao nhiêu mâm anh 45 mâm à 45 mâm này à, nó là 45 mâm bát kia là để đánh ờ, cho canh hay canh như nào không? bây giờ á vâng không cái bạn đựng vâng, được cái gì ờ, cá canh à hay là thịt rang à qua thì ờ, nhìn thấy là tiết canh hoặc đánh rất là đông chắc Thời tiết hiện tại thì vẫn ờ, lạnh lắm ở trên này các anh chị mà lên trên này phải mặc áo phao ấy. nem chua này à, thịt đây là áp chảo mình múc múc cái bát đây cái phía đằng trong này là là mọi người cũng đang nằm hàng chục mầm trong này chút nữa thôi đợi chút thời gian nữa bà cô chính và cô giáo chú rể sẽ ra tiếp khách em chào các anh chị nhé lúc nữa mình sẽ ghi hình lại xem cô dâu chú rể ăn mặc như nào trong cái ngày cưới nhé. đây là là là bên à, đội uh, dâu dâu các anh chị nhà, nhà gái đấy phù dâu bên nhà gái thì bao nhiêu người à, hả em? Hôm Đi. qua về À là Qua về đông không? Có Có chứ hả? Vâng đây là áo uh, truyền thống ờ, của người đồng bào dân tộc Nùng đấy đúng không? Con gái Gái trên này uh, mọi người biết là đeo bạc khá là nhiều luôn Mọi người đó là truyền thống Đây là bạc thật nhưng hôm qua mình cũng đã nói chia sẻ mọi người biết Đây là cái bộ trang phục của người Nùng Mặc thì nói chung là mỗi một cái đồng bào có một cái nét riêng đấy, có người thì lại bảo là cầu kỳ hay có người này nó nó là cái phong tục rồi người đồng bào Thái hay người đồng bào Hâm Mông hay đồng bào nào đó khác cũng vậy thôi hầu như cái bạc này là mọi người tự đánh được hết đấy có hai lớp này à trên khăn này cũng có bạc luôn đấy nhỉ vâng cái này vẫn có bạc đấy à bạc vâng, thật Mới váy không có bạc ờ à, mỗi váy không có nhỉ vâng. <laughs> may gắn vào dạ, kiện Không có điều kiện á Không bạc nhiều như này mà nhà không có điều kiện á ấy trên ờ, đầu là bạc này, cổ này, tay này Mỗi chân là, là, là, là chưa có bạc thôi Đấy là nhiều đấy Anh em này là lấy chồng do chắc chưa đâu nhỉ bên bên rồi con gái. À đang học à? Nó à. học uh, lớp bao nhiêu rồi? Cháu học 11 ạ. À 11 à? À, con đang đi học 11. Thế còn em này? <laughs> Hả? nay là xin nghỉ đấy à xin nghỉ đúng không đi để đi ờ, đưa dâu đúng không à. trường học có gần nhà mình không cháu học tận Su phi à tận ờ, huyện Hoàng Su phi luôn vâng à, thế là mình ở trọ đấy nhỉ vâng ừ. thế là cả ba em này là cùng đi vẫn đi học với hết nhau hay là nào cháu đi cháu nhà à, yeah. Dạ. lấy chồng chưa cháu chưa cháu chưa năm nay bao nhiêu tuổi rồi cháu con ờ, tuổi à à đây à vâng. em còn, còn khá là trẻ anh thôi cháu ờ, chú già thế Anh chưa có vợ mà nhà bác nhỉ vâng. Không gái lên là chuẩn bị lên là ấy nhỉ Chú rể Bên bên bên bên giống ờ, nùng thì như thế thôi Vâng vâng vâng vâng Cháu nhá hiện tại thì cũng uh, sắp đến cái giờ à, ăn cỗ rồi nên là uh, bà con anh em uh, gia đình uh, thân hữu gần xa cũng đã bắt đầu đến rồi quý ba anh chị ạ để có thể là nâng chén rượu chung vui với uh, cô dâu chú rể và gia đình ở đây thì uh, mọi người ở cũng uh, không được tập trung cho lắm thì bản làng ở trong này xã đây thì uh, mỗi nhà cách nhau cũng khá là xa nên người đa số là phải đi bộ là nhiều để có thể về ăn cỗ ở phía này trên này thì mọi người cũng đang bắt đầu bước vào để, để chuẩn bị uh, mình uh, đám cưới hai bạn trẻ các chị em phụ nữ uh, cô các bác anh chị lớn tuổi là con gái là hay mặc cái đồng phục của người đồng bào nùng như thế này các anh trai thì cũng đa số là chủ yếu là các anh lớn tuổi bác là hay mặc uh, bộ trang phục truyền thống còn thanh niên thì có thể là phải cần cải cách hơn một chút tiên tiến văn minh hơn một chút của anh chị nhé Đấy, bộ trang phục của con gái nùng và cô đến ăn cưới thì giờ trên mình và rất là nhiều cái ờ, vòng mạc khăn này rồi cổ này và tay này rất là nhiều hiện tại thì thời tiết đang mưa phùn các anh chị ạ và không khí à, đám cưới trên này vẫn vẫn rất là đông vui ở dưới này thì à, sàn thì anh chữ ký là anh ấy đang à, viết danh sách đến mừng đám cưới có hai loại màu áo mình thấy được hai loại màu áo của các cô một cái màu đen một cái màu xanh người tập trung ở đây là là, là danh sách của đôi vợ chồng người không dùng phong bì mà người hãy dùng tiền mặt luôn để ờ, mừng hạnh phúc sáu hai giải ngay là sáu tỷ triệu việt bằng hai trăm tấm lạp đừng đã ta vẫn hay vô rồi cái này cậu chỉ sống nữa không sống sống theo theo này nung tâm mọi người đi ở đây thì mọi người không đi phong bì của bác chị ạ là là người sẽ à, đưa tiền trực tiếp và bên nhà trai là sẽ có đại diện là ghi lại danh sách là ai đã đã đi bao nhiêu tiền ở nhà mình cũng uh, à, gọi là mình đi vào đây chơi đấy thì ừ. đám cưới này mình cũng uh, quay lại không được chi tiết cho lắm từ lúc bắt đầu mới đi ăn hỏi uh, thủ tục nó như thế nào bên gia đình nhà trai và nhà gái như thế nào cũng không ghi được cho mọi người cùng xem là, nhưng mà cũng rất là đột xuất để những cái hình ảnh này là không được chi tiết cho lắm thì mong quý các anh chị và tất cả mọi người là thông cảm và anh em mình cũng ờ, sẽ đi uh, gửi chúc mừng hai vợ chồng được một chút để để uh, ờ, tân gia đám cưới với vợ chồng trẻ chúc phúc cho vợ chồng trẻ là trăm năm hạnh phúc Ờ, có ba anh em đi đâu hiệu và cường một khi nó sẽ xuống người cầm chai rượu này là chú rể <laughs> cũng anh chị nhá cũng uh, trên uh, đầu đội khăn mặc uh, trang phục của người đồng bào tộc nùng Trời ơi, đến đâu điên Đây là cô dâu à? Chứ phải là người dạ, dạ, dạ. À người đưa dâu nữa <laughs> Rể nó bao nhiêu tuổi rồi? 21 21 à? à rẻ con này 21 trang phục của người uh, chú rể cũng không có gì phức tạp đâu nhỉ cũng, cũng đơn giản thôi không, không phức tạp, tạp đâu mà anh. Ừ. đợi một chút nữa là mọi người vào khố xong là quá trình ấy thì mình sẽ ghi hình lại xem là đây là cái cô dâu nhé cô bạn chị nhé chú rể nói mình thấy cả cúc áo bằng bạc áo hoặc những cái gì cũng bạc hết mà bạc này là bạc thật xuống này là cô dâu cô anh chị nhân đây là trang phục uh, của cô dâu người nùng đây nói là rất rất là nhiều bạc đeo trên người luôn vòng tay thì à vâng vâng vâng vâng vâng cô dâu nhìn rất là trẻ một xinh gái à, đó là rất là nhiều à, trước khi cô dâu à, vào à, nhà chồng mình thấy là cô dâu hai người là mình mình lại quỳ trước bàn thờ tổ tiên của nhà trai do phía đằng trong là hơi tối một chút của anh chị ạ không nhìn rõ được Vậy đây là bà con đến hơi đông này các bà, các cô, các bác, anh chị, bạn bè rất là nhỏ và hẹp. Nên mình ờ, cũng không không, không, không uh, như là biết. Thôi lắm mặt cả đó, cả đó rồi. nha tại con hả? đây thì phía trong này rất là chật đấy trong này các bác ngồi đúng là dần rồi các bạn chị nó không được uh, rõ cho lắm tại vì trong này là nó hơi ồn một chút đấy nhưng uh, không biết được không khí ở trong trong nhà trai các bạn chị khách đến thì uh, cô dâu chú rể một chút nữa sẽ đi uh, nâng ly ờ, chén rượu mình cho đôi vợ chồng trẻ à, sẽ đi quanh các mâm các cụ ở trên này bác ngoài kia nữa một chút là thanh niên này khách ở xa đến ở trên bàn thờ thì à, giang thấy là có cái ờ, đầu lợn đầu heo cúng ở trên bàn thờ à, một số quần áo này chai rượu này thức ăn này nhất là cho bà thằng ra luôn, cho bà thằng bác mặc cái bộ trong quần áo đều bạc ấy ờ, rất là nhiều luôn nhiều diện cố cặp cụ trên này chỉ chỉ được vài mâm thôi phía ở phía dưới nhà mặt chật mà phía bên trên thì các uh, bác anh các chị các cô thì vẫn đang uh, bắt đầu ngồi mâm dần thì ở dưới này thì các bác uh, các anh các chị và bạn bè của cô dâu chú rể là phương xa bắt đầu là tiếp tục đến uh, tiếp tục là mừng uh, cô dâu chú rể sau đó thì uh, ngồi lại tiếp tục uh, sang phía đằng bên kia để có thể là ngồi uh, mâm cỗ và nâng chén uh, rượu chúc mừng đôi vợ chồng trẻ các anh chị nhé hiện tại thì trời lại mưa khá là nặng hạt luôn trước thì còn thấy tanh tanh một chút rồi đấy đến nhà dưới này thì à, khách mọi người cũng đã vào rất là đông rồi chung vui với uh, cô dâu chú rể trong này thì các bác cô bắt đầu đến đến dân rồi dưới, dưới kia thì uh, cô các bác hầu như là các bà các cô các bác người lớn tuổi người ngồi trong nhà sẽ là thanh niên bạn bè của chú rể thì là tiến lên xuống đằng trên bên kia cố để mình cũng à, sẽ vào là chung vui với mọi người mình sẽ lên đằng phía bên trên nhé chị nhé hôm nay thì uh, thanh niên này thanh niên với uh, thanh niên thì ngồi nó uh, hợp hơn và Thường thường là ở đâu cũng vậy thôi anh chị ạ Cưới thì à, các cụ Các bác, anh, chị ngồi à, khác thanh niên mình sẽ ngồi với nhau Và khách khứa thì vẫn còn đang vẫn đang đến nhỉ. mình sẽ lên này, này lên dọc trên này nhưng mà xung quanh nhà chú rể thì nhìn rất là cao rất là đẹp cảnh quan nhà chú rể rất đẹp đây trên này là dạp này trước nãy anh chị biết này. tại trời nó thạnh được một chút khách đến ờ, rất là đông đấy chút nữa thôi là sẽ đầy đủ chú rể thì ờ, khu vực nhà chú rể là quanh đây là ruộng bậc thang rất là nhiều người đến là và bắt đầu là vào dần nhà chính này còn một cái nhà dưới ở dưới kia nữa tổ chức hình cỗ và ở trên này à, thanh niên ở ngồi trên này vài mâm trên này nói chung là cái à, lần này mình cũng là lần đầu tiên mình được uh, đó là biết về đám cưới của người đồng bào dân tộc Nùng thật sự từ lúc bắt đầu mình mình mình sinh ra và mình bắt đầu um, cũng là người dân tộc Thái thôi nhưng mà đám cưới người Thái thì người Hâm Mông mình cũng đã dự mà đám cưới của người Giao mình cũng đã có dự rồi đám cưới của người Nùng mình uh, lần đầu tiên và còn rất là nhiều cái à, đám cưới của người dân tộc giấy này khơ mú này rau à, đỏ rau trắng này mình cũng chưa chưa được tham dự cũng chưa được biết về cái đám cưới của các đồng bào khác rất là mong trong tương lai mình cũng Giang cũng mong muốn là được dự một lần và ghi hình lại cho các anh chị biết về cái phong tục tập quán đám cưới tất cả các dân tộc và truyền tải đến cho tất cả các bạn anh chị và thêm mọi người và biết về cái đám cưới nó diễn ra như thế nào mình rất là tiếc là cái đám cưới này mình lại không biết từ lúc trước nên là mình không thể ghi hình được nó chi tiết và đầy đủ hơn khi mà biết đấy rồi thì mình nửa chừng mình mới đến đấy vào đi các cô ơi vào đi thôi đây thì uh, Giang ngồi với tất cả các thanh niên ở đây nhé có cả chú rể uh, à, của chính uh, à, diện phía bên kia ngoan thì uh, Giang cũng đã thiểu hôm qua cũng bạn chị biết rồi Vâng, sau vâng, khi mà mình có vào với à, mọi người ở đây thì à, thanh niên đấy đấy giờ thì cũng à, có một chút là chịu trong người rồi thì đến mãi là cô dâu ở trong nhà thì mới ra được nhà và đến mời tất cả anh em bạn bè của cô dâu ấy một vâng. chút một chén rượu nâng ly của cô ba chị với cô dâu để ăn mặc cũng khá là đẹp thì bộ trang phục của mình mà tục nùng cũng người Dạ, đấy dạ, mà mà ở trong là nhất là trong nhất là không nên hóc bỏ còn ơ chị tôi đang ăn mời chị một chén dạ, nó xin mời chị à cứ cho hỏi là cho hỏi là tay của các chị này là làm cái gì mà ờ, nhuộm nhuộm vải như này đúng không Oh, như người đồng bào hơ mông nhỉ chàm luôn chàm chàm đó chàm chàm tay ờ. đen này này mặc vào đen nhưng mà mặc một thời gian là nó sẽ đen này đây là chú rể rồi rồi đây chú rể Cô dâu sinh năm bao nhiêu? Năm nay bao nhiêu tuổi? hai anh hai à anh hai là họ họ năm nay là đấy nhỉ đâu anh à mười à, tám tuổi tám tuổi anh ở tận đâu nhỉ Ê, em ở trần Yên Bái Lên đây coi phim à? Dạ, lên đây thì à, cũng là vô tình gặp đám cưới của cô dâu chú rể đến chúc mừng hạnh phúc đấy gửi uh, cô cháu chú rể là một lời chúc uh, một phút phần quà thôi nhỏ nhỏ thôi sửa áo trong tay mày tao còn nhảy ra ở yên bái taxi nhịp tao cả rồi làm gì nhá vâng không sao đâu chị ơi em hỏi vì sao ấy đó vấn đề là bạn đông mấy em đây khá là con gái luôn bên này rất là vui đấy tiệc thì các à, anh chị đã biết rồi mỗi nơi mà không cùng đám cưới nó riêng ấy với đồng bào trên này nó riêng đâm ra là mình muốn lên uh, ờ, ghi hình một chút uống với em riêng á theo xin à, em rất chiều đó tưởng cô dâu phải uống chứ cường hôm nay cô dâu phải chú để phải đi uống uh, chứ uống mời từng mâm thế mà em chưa không gọi cho anh một câu nào anh ơi thế mà là anh ơi hôm nay anh cưới À, à, hôm nay em cưới anh phải về Chúng vui bọn em, thế mà không gọi câu nào Chắc Cường là giận đấy nhở Nhà gần nhà mày Ở dưới đây em vâng. anh em ở nhà con nóc nha nhà con nóc nha à, Đừng phải lo nhau dạ, hiện tại thì bây giờ cũng chúc mừng à, em đức là cũng có công nữa đấy đức ở à? đây tên là đức ở à? cô dâu tên đức à không tên tươi à tươi à tươi trong đức đẹp. À. mà chúc mừng em đức đã có có công ông mệt còn hai em bây giờ đang à, ấy rồi à, à, mới lấy được công tí xanh đây đây đây mình về trước mình cũng là nè nhiều lắm mà nói chơi hơn đang em nè chúng mà nè về em đấy đấy chưa gì nói hơn thì chúc mừng hạnh phúc hai em nhá bởi vì mới cái tội là em mà không nhớ đến anh Bà là anh Cương ơi à, Mấy hôm nữa là em tổ chức uh, chung vui à, cái gì đó ấy em chống lầy rồi Đấy, vu, quy anh lên ờ, anh ờ, dự tiệc của em một chút rồi em lại không nói lại lại không bảo luôn có phải tôm tươi không à tươi tôm không phải không tươi tôm là dưới à dưới nhỉ đúng rồi đây là tôm ở dưới sông mà Dạ. Dạ. nấm nấm luôn à, à rồi rót rượu luôn này ăn chúng là không phải mơ bún nó thanh niên này vui lắm vừa dạ. lên đây vui lắm và bản thân mình cảm thấy là không khí trên này là bà con có tình cảm nhiệt tình tuy là mình không uống được rượu nhưng mà em cầm bên năm hai mình cũng muốn là chung vui của mọi người để hòa nhập cái này thì à, buổi lễ ngày hôm nay thì có lẽ là ra cũng xin phép khép lại ở đây rồi và đấy thôi để cho mọi người là ăn uống tự nhiên đám cưới của dâu chú rể mà ra cũng xin kết thúc video của ngày hôm nay xin hẹn với ba anh chị và thể mọi người là ở video tiếp theo đấy thì đang sẽ gửi tới những cái gì đặc sắc nhất hay nhất trên kênh của mình và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý ba anh chị cùng toàn thể mọi người ở video tiếp theo yêu không? này. chào em nhá anh Giang ơi ôi em chào anh Giang nhá anh Giang công việc chỉ dành cho những à, anh em vùng cao Thank you.